tự động duyệt học sinh vào lớp. Cho phép học sinh đăng ký tự do, chọn có hoặc không. Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc khóa học. Thiết lập ngày đăng ký và kết thúc đăng ký. Nhập nội quy lớp học trực tuyến. Lưu lại cấu hình khóa học. Chọn tab đề cương, thêm mới. Nhập tên môn học. Thêm mới chương mục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 Thời hạn hoàn thành nộp bài tập về nhà. Quy định học viên phải nộp bài tập. Lưu lại cấu hình. Để chấm điểm, nhận xét bài làm của học sinh, tùy chọn thao tác xem bài làm của học sinh. Chọn chi tiết. Giáo viên chấm điểm, kết quả của học viên gồm trạng thái đạt hay không đạt, điểm bằng số hoặc bằng chữ. Tiếp đến chọn trả lời. Nhập nhận xét bài làm của học sinh,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 tùy chọn thao tác của học liệu, chọn chi tiết. Để xem lại nội dung vừa tạo. Chọn chi tiết. Xem quá trình học của học sinh. Tùy chọn thao tác bình luận. Xem bình luận, đánh giá bài giảng. Thêm tài liệu tham khảo vào bài học.